à, chào đại chúng trong cái loạt kinh tiếp theo này thì không có cần giải thích nhiều là bởi vì bà con hoàn toàn có thể tự hiểu được chỉ có một vài cái ghi chú nhỏ thôi ví dụ như là kinh mặt pháp á, thì đức phật dạy rằng có những cái lý do mà khiến cho cái Ờ, cái, chánh pháp ở đây ngày minh châu thì là diệu pháp nhưng mà mình phải hiểu chữ sách thâm á nó gọi chung chỉ là chánh pháp ừ, tức là lời phật ấy ờ, lời phật ờ, bị bị biến mất thì bữa hổm tôi có giải thích rồi biến mất ở đây không có phải là những cái lời dạy của ngài nó chỉ có giá trị đến đó là hết không phải mà biến mất đây có nghĩa là không còn được ai biết tới không còn được ai biết tới có nghĩa là là những cái công thức những nguyên tắc đó muôn đời ừ. vạn đại thiên thu đó là như vậy Đấy. nhưng mà khi còn có người ừ, học kỹ nhớ kỹ hiểu đúng làm đúng thì cái giáo pháp của ngài còn được biết đến ở đây nhưng mà sẽ có một ngày mà ừ, kinh vật ờ, là dầu cho tâm tạng còn nguyên vẹn đó còn nguyên vẹn trên internet hay là trên ờ, những bản in giấy đó thì cũng không còn người biết tới ý nghĩa bên trong đó nữa ví ờ, ờ, dụ như là ừ, một cái câu nhẹ nhàng là quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng ừ, quá khứ thì đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây cái này nếu mà không có được học Phật pháp đó, thì họ không hiểu cậu nói cái gì không đó là nhẹ còn trong kinh nói thêm chuyện nữa mà mình hoàn toàn có thể kiểm chứng được chứ không phải là kinh nói chuyện trên trời trong kinh nói trong chú giải ờ, ờ, ờ, tiểu bộ tiểu bộ và trường bộ nói rằng trước hết trong ba tạng trước hết là cái a tỳ đàm mất trước a tỳ đàm mất trước mất có nghĩa là cái số người mà hiểu được càng lúc càng ít dần và trong số người hiểu được đó đó thì cái số trong cái số hiểu được đó, đó cái số mà có thể đem đem đi dạy cho người khác đó, ít nữa cái số mà thông thạo đó là, là khác là cái số đã đã hiếm rồi mà trong cái số giỏi mà có khả năng đi truyền đạt cho người khác đó, một cách sáng sủa mạch lạc thì lại còn hiếm nữa cứ như vậy đó bây giờ mình thấy rõ ràng là phật tử Việt Nam cũng ít nhất cũng phải là 30 triệu đó là tôi nói một số khiêm tốn ít nhất là 30 triệu ừ, người Việt Nam là phật tử ừ, mà trong đó thành phần tinh hoa đó thì mình cho là một phần trăm đi à, một phần trăm đây một phần trăm của 30 triệu ha thì hỏi chứ trong cái số mà tinh hoa đó tinh hoa đây có nghĩa là có sư phụ giỏi rồi bản thân cũng một chịu bỏ từ giờ nghiên cứu lắng nghe ghi chép rồi đó hơn ờ, tôi gọi là phần tinh hoa đó ừ. tinh hoa của 30 triệu phật tử ừ. dân số Việt Nam là 100 thì bây giờ mình lấy trong đó chỉ có 30 triệu là phật tử và tinh hoa của của của 30 triệu đó mình là mình chỉ lấy có một phần trăm thôi ừ. thì mình tưởng tượng có, có bao nhiêu người mà biết cái A thì Đàm là cái gì biết cái kiểu mà 13 14 18 35 thì cái, cái cái kiểu biết là kiểu biết của học sinh tiểu học không còn cái kiểu biết mà vì đâu mà Đức Phật thuyết cái tạng đó cái tạng đó nội dung là gì có cái mối tương quan nào với hai tạng còn lại và uh, cái cái cái tầm quan trọng của tạng Đàm đối với cái chuyện mà tu tập tuệ quán đối với cái, cái trí tuệ nhận thức uh, giáo pháp của người Phật tử ra sao thì cái phần này thì tôi cho rằng cực hiếm học thì có thể kể ra ra đó 15 18 23 thì kể ra ra đó nhưng mà hỏi họ chỉ có có mối tương quan nào giữa tầng A thì đàm và hai tầng còn lại có cái mối tương quan nào giữa hành và học có cái mối tương quan nào giữa mấy con số 18 25 41 đó với cái nhận thức ờ, giáo pháp thì tôi nghĩ rằng rất khó rất khó rồi, cho nên đầu tiên là mình thấy tại đàm mất trước rồi qua tới tặng kinh thì những cái bài kinh nào mà có cái nội dung mà nó có dính líu tới A Tỳ Đàm là mất tiếp theo thí dụ như là kinh Phạm Võng kinh Phạm Võng nếu mà một người mù tịch về A Tỳ Đàm thì tôi đoan chắc một nghìn phần trăm là không có giải thích được kinh Phạm Võng mở ra thì thấy không có mấy con số 15 18 23 đúng nhưng mà nếu mù tịch về A Tỳ Đàm thì không hiểu được kinh Phạm Võng thế là đầu tiên là tàng A Tỳ Đàm mất trước và tiếp theo đó là những cái phần kinh tạng nào mà ý nghĩa uyên áo thâm sâu mà có liên hệ ra thì đà cần phải có thì đà mới hiểu được đó tiếp theo là mắt mắt này nghĩa là mở ra cái người ta người ta dội người ta tái mặt và đẩy qua qua bên rồi mất từ từ từ từ từ từ coi như mất hết tận kinh chỉ còn lại có mấy câu chuyện bổn sanh thôi à, kiếp trước bồ tát làm gì gì đó rồi, ờ, rồi là mình bố thí mình được giàu mình sát sanh mình bị yếu mệnh vân vân chỉ còn là mấy câu chuyện không mà câu chuyện mà mang cái tính răng đời chuyện cổ tích ừ. còn tặng luật tặng luật thì coi như đó là luật tùy kheo gồm có là 227 mà bị mòn mòn đó nghĩa là cái cái cái số người cái số tỷ kheo mà nghiêm trì ít dần đi nó ít đến mức cuối cùng chỉ còn là cái 17 cái trọng giới thôi 17 ừ, tức là bốn ờ, bốn cái đại trọng và và và 13 cái trọng giới gom chung là 17 không và cũng từ từ từ từ cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái trọng giới tức là 227 mà chỉ còn được bốn trọng giới thôi và lúc đó thì không còn y áo nữa mà chỉ ăn mặc như người đời đó rồi có cái miếng vải vàng cột ở cổ giống như là linh mục bên cơ đốc mà người ta có cái miếng vải trắng mình người ta để ở cổ áo đó thì sao đẹp bên ờ, phật giáo mình đó là khoảng khi phật giáo gần mất thì thì có miếng gãy vàng đeo cổ thì ta nhìn ta biết đó là, là ông, sư Phật giáo ừ. mà lúc đó đi bác không có đi ôm cái bình bát nhỏ nhỏ như mình bây giờ mà lúc đó đi bằng cái đòn gánh cho nó nhiều thì có thể mình đi một bữa mình về mình ăn cả tuần không đi bữa ăn cả tuần đi bằng cái đòn gánh à, gánh ai có gạo muối bánh trái gì cứ bỏ vô đuổi gánh gánh về mà đừng cổ cột cái miếng vải vàng vậy đó còn kinh điển là hoàn toàn mù tịt chỉ biết là tôi thờ Phật và tôi giữ đúng bốn cái trọng giới này thôi dạ, bốn trọng giới đó thôi tuy nhiên trong kinh nói nếu mà một cái vị sư thời đó đó mà giữ được bốn trọng giới đó đó thì vẫn được xem là phước điền cho chúng sinh nhớ nha ờ, phước điền chúng sinh thì cái cái từ để gọi cho cái vị đó gọi là Gotrafu Gotrafu có có hai nghĩa cái nghĩa thứ nhất là cái người mà sắp sửa cái người mà sắp sửa cái người mà sắp sửa ờ, chứng chứng thánh gọi là ultra phu ờ, cái hạng thứ hai nữa là cái cái người mà gọi là gọi là chỉ còn chỉ là chỉ còn sa môn mấy chục phần trăm đó, đó thì cũng gọi là ultra phu nha càng lúc cái nghĩa nó càng buồn dần ừ, rồi cho nên nãy giờ tôi định nghĩa cái chỉ biết mất là vậy đó biết mất có nghĩa là không được biết đến chứ không phải là ừ, ừ, những cái giá trị lời Phật ờ, lúc dày lúc khác không phải à, giống tôi nói giống như những công thức những nguyên tắc khoa học vậy đó thì khi nào có văn minh thì ta biết tới còn biết thì thôi cái đó nó chìm sâu ở trong cái bóng đêm mong nguội bán khai nhưng mà không phải nói vậy là nó mất nó vẫn luôn luôn có giá trị hai hay là bốn nhá rồi thì ở đây nó có ở đây ngày dạy đó là có những cái lý do khiến cho Phật pháp bị mất một là không có cẩn trọng ừ, cẩn trọng trận cẩn trọng phương pháp còn có trận cẩn trọng ghi nhớ à, không có cẩn trọng gọi là là, là, là thọ trì rồi không có cẩn trọng gọi là quan sát tìm hiểu ý nghĩa mà sau khi ờ, đó là lại có biết được chút đỉnh thì cũng không có cẩn trọng ừ, hành trì ừ, không cẩn trọng hành trì thì mình nói cho sao bà con biết rồi nha con cẩn trọng nghe pháp có nghĩa là tùy duyên ừ, mình thấy đa phần một tử mình bây giờ vô chùa cái ngày lễ dân y chẳng hạn đúng là cái phần quan trọng nhất là cái phần cái phần cái phần mà mình nghe pháp nhất nhất là nhà pháp là nhì mới tới cái phần trời tăng mà trai làm sao trai có nghĩa là mình có hồn chút ít rồi cái mình nhìn thấy chư tăng dùng ngọ đó đó hùng chút ít củ sắn củ khoai rồi mình nhìn nên chư tăng đang dùng biết là chư tăng dùng cái đó để có cái sức khỏe tu tu tập duy trì chánh pháp nghĩ như vậy đó. thì một là nghe pháp tiếp theo là mình vậy đó cúng chút ít gì đó rồi nhìn mình chưa cũng ăn đó hai cái đó hai cái quan trọng nhất một là thuyết một là nghe pháp nha một là nghe pháp hai là, là để tăng để tăng cách vậy đó. chứ phải là mình phải đại đợi đến đại thí chủ mình bao hết cái bữa nó mới gọi là phước nhiều có nói trật nghĩ là nghĩ trật nha ừ. mà trong khi đó, đó mình lại không có cẩn trọng nghe pháp nghĩa là sao có nghĩa là không xem cái chuyện nghe pháp là quan trọng à không xem cái chuyện nghe pháp quan trọng và khi ngồi nghe đó thì ờ, chat gọi là khiều người này khiều người kia kế bên ờ, nói chuyện trao đổi bàn về tượng phật bàn về mấy cái bông mấy cái giò lan ở trên bàn thờ à, khiều chỉ người này chỉ người kia rồi lâu lâu nghe là chút đỉnh ông sư cũng nói lâu lâu lọt người ta chút đỉnh rồi bắt đầu ngồi nghe cái kiểu mà ơ ví dầu vậy đó là không có nghe một cách là, là, là cẩn trọng rồi vậy đó. Ừ, không có tập trung này và thứ hai đó là không có cẩn trọng ghi nhớ có nghĩa là ừ, ừ, ôi thì mấy cũng nó cứ nói hoài à. mấy em nói hoài thì bây giờ muốn nhớ cũng nhớ nữa nghĩ vậy đó rồi làm lơ luôn ừ, nhớ nha ừ. à, không có có, có trận rồi cái cái thọ trì là sao biết ghi nhận cái gì là quan trọng cái gì là không quan trọng à không biết không có ghi nhận à, không có ghi nhận không lưu không có lưu lưu tâm á không có lưu tâm không có thu vén cái gì sắp xếp nào cái nào nào không không thèm ví dụ như ý nghĩa của lễ dân nghi Katina nó gồm ba điều sáu điều tám điều gì đó mà mình không có biết sắp xếp để mà mình ghi nhớ là không kéo thọ trì không rồi cái nữa là không có tập trung để mà không có tập trung để mà suy xét ý nghĩa có nghĩa là cái nào hiểu được hiểu cũng hiểu lầm lơ mà chưa kể mình hiểu sai nữa chưa kể mình hiểu sai nữa à, chưa kể hiểu sai và chưa kể có cái chuyện này nữa này là không phải tất cả À, những gì mà ông sư ông nói ra là mình cứ nuốt ực ực ực ực cái đó là không đúng không bởi vì mình phải nhớ biết một chuyện trình độ có khác nhận thức có khác dầu cho hai ông tăng học cùng một trường lớp với nhau một thầy một lớp một trường một khóa ra trường chung một ngày à, học cùng chung tám bộ kinh giống nhau nhưng mà khi thuyết giảng ít nhiều mỗi ông cũng có chèn nhét trong đó một mớ cái gọi là cái tư kiến cái nhận thức bản thân này cho nên mình phải cẩn thận phải cẩn thận hết cách gì hết chỉ ngay cả thánh kìa thánh mà cái cái vị thánh mà trước khi chứng á, nghiêng về cái gì thì khi chứng rồi đó, vẫn thuyết đúng y chang mới trật nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý đó, thích nói nhiều về giới các vị nói nhiều về định các vị nói nhiều về tuệ đó mặc dù cả ba vị đều giảng là tam học hết rồi, nhưng có vị nói nhiều về giới nói, ừ, nói rất kỹ rất sâu rất rộng rất chi tiết này còn có vị về định thì nói rất kỹ rất sâu rất rộng rất chi tiết à, còn có vị ưu tiên cho tệ tuệ nói rất kỹ rất sâu rất rộng rất chi tiết Đấy, cái khuynh hướng rồi cái ví dụ cái hình ảnh ẩn dụ mà trong lúc thuyết giảng thì ba vị nó dùng khác nhau vì nặng về cái gì ừ, khuynh hướng tâm lý nặng chỉ trừ cái vị chánh đẳng giác trừ ra về chính đặc giác là không có uh, một ngày không có dựa trên một nền tảng nào đặc biệt hết mà ngày nhìn và chúng sanh nhìn vào cái người ngồi trước mặt ngài đó họ cần được nghe cái ví dụ như thế nào thì ngày lựa cái ví dụ mà hợp với cái tạng phủ của họ ngày nói đấy còn ngoài ngày ra thì tất cả với các vị còn lại từ ngày sẽ la phất đổ xuống thì có suy xét có đối tượng có chắc chắn là có các đại trí mà nhưng mà trên căn bản vẫn là dựa trên bản thân mình trước vẫn dựa trên bản thân mình trước Ừ. chẳng hạn như các vị cũng nghi ngờ tôi thì các vị coi trong kinh Brahma Vú ừ, coi kinh Brahma Vú thì sẽ hiểu nhất là đặc biệt coi cái chú giải của kinh Brahma Vú trong trường bộ ấy ừ, thì ở trung bộ ấy, thì mới hiểu cái điều tôi vừa nói tôi nghe ngay cả ngài sau đó phát ngài cũng có những hạn chế của ngài cho nên à, phải cẩn trọng mình cần nghe giảng phải cẩn trọng suy tư chứ không phải mình đổ hết cho thầy ờ, cắm đầu cắm cổ thờ thầy gặp thầy ok thì nói gì gặp thầy mà cũng hơi thiếu ok một chút cũng mập mình mà cái bậy nhất là dầu ông ok cách mấy nhưng mà mình đi mình khiên hết của anh ta về làm của mình là chặt không ờ, quý vị có là tỷ phú đi nữa quý vị có kêu tôi tới quý vị cho đồ thì chắc quý vị biết mà tôi cũng phải lựa cái tôi khiên không chứ tự nhiên vô tôi tháo ừ, ừ, ba cái đồ trong nhà ta cái gì tôi cũng tháo rồi, rồi, rồi, rồi quý vị nghĩ tôi, tôi đâu có được đâu có được đúng không à, quý vị tỷ phú nha quý tỷ phú trong nhà quý vị toàn đồ cổ đồ xịn không nhưng mà tôi dám hứa là tôi tới đó tôi lấy tôi có lựa lựa cái gì một là tôi cháu người chú ý tới cái gì tôi thích cái đồ đắt tiền tôi thích cái đồ cổ tôi thích cái gì nó đẹp một là đẹp hai là đắt không ba là cái ý nghĩa ví dụ như tôi chú ý cái gì tôi phim chứ đâu có lý nào tôi lại tôi dọn sạch ở đây cũng vậy à, mình đến mình học thầy là mình chỉ ông thầy là ông ông, ông giảng cái riêng của ông mà riêng mình mình chọn mình mình ghi nhận cũng ghi nhận cái riêng cái ghi nhận theo cái nhu cầu của mình ừ, nó khổ vậy đó ừ. cho nên nhớ, nghe một cách cẩn cẩn trọng à, ghi nhớ cũng cẩn trọng chứ còn nhớ mà rau ông này cấm cầm bà kia không có biết gọi là sắp xếp phân loại ừ, để mà ghi nhớ không có suy tư à, rồi cuối cùng à, cho giàu có giỏi bằng trời nhưng mà không có đưa vào ứng dụng như tôi nói rất là nhiều lần chỉ có học giáo lý mà không có đưa vào vào hành trì thì tới 3.500 kiếp mình cũng không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa cái giá trị cái lợi ích của chánh niệm mình không hiểu tại sao mà cái chánh niệm được Đức Phật ngày ngày ngày đặt lên một cái vị trí và nó là số một như vậy cái đời sống chánh niệm không bao giờ và tôi nói rất là nhiều lần có học mà không đưa vào vào trong cái hành trì thì tới chết thì nữa ba ngàn kiếp mình cũng không bao giờ hiểu được rằng cái đời sống chánh niệm nó là cái quyền lợi tôi hay nói cái chữ quyền lợi và cái cái, cái sự hưởng thụ ừ, của người tu chứ nó không còn là công phu nữa ngày nào mà mình còn thấy cái chuyện theo dõi ừ, hơi thở theo dõi từng cử chỉ sinh hoạt từng động tác sinh hoạt ngày nào mình thấy từng cái đời sống chánh niệm ừ, trong thân tâm mà nó còn là công phu để mình cố gắng thì chưa mà phải có đến một ngày mình thấy những cái chánh niệm đó này những cái cái tỉnh giác đó đó là cái sự hưởng thụ này nó sự hưởng thụ tức là mình thấy thật sự mình được an lạc khi mình sống với chánh niệm khi mình sống trong sự tỉnh thức à, mình thấy cái chuyện mà ngồi xuống một cái nằm xuống một cái là chánh niệm đối với thân đối với tâm liên và mình thấy đó là hơi thở cái cái cái hạnh phúc của mình cái an lạc mình nó đến trong từng phút thì lúc đó ờ, tôi nhắc lại không phải mình tu để tìm hạnh phúc đó sai nha không phải nha nhưng mà tôi muốn nói là mình thấy rằng cái đời sống chánh niệm là một, một cái đời sống vừa an toàn vừa an lạc vừa lợi ích Đấy. thì chỉ có cái hành trì đó thì mình mới có thể gọi là thấm thía là phần đến mức đó chứ còn nếu mà chỉ hiểu nghĩa sung xuông như sư phụ giảng như trong kinh ghi chép hơn thì không có cách chi mà hiểu được ý nghĩa của cái, cái chánh niệm thì chánh niệm nó đặc biệt đến mức nào ừ. giống như mình không có uh, tập luyện thể thao không có ăn kiêng thì ngàn kiếp mình không bao giờ mình biết được là ờ, làm sao mà có được một cơ thể khỏe mạnh không, không tập luyện không ăn kiêng thì làm sao có thể khỏe mạnh và mình cũng không bao giờ mình tưởng tượng được rằng có một cái khác biệt rất rất lớn giữa một người có một cơ thể khỏe mạnh và một người có một cơ thể là, là phục vịch nặng nề bệnh bệnh hoạn mình không vì mình bao nhiêu năm nay là mình rất là nặng nề mình cứ phục vịch à, năm bao nhiêu năm nay mình cứ đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn và cái chuyện đó đã quen rồi à, cho nên mình nếu mà không có thực tập không có thực tập ừ, thì không cách chi mình hiểu được hai chuyện sau đây chuyện thứ nhất là có một khác biệt rất lớn giữa một người có cơ thể khỏe mạnh và một người có một cái cơ thể bệnh tật đó và cái điều thứ hai nữa đó, mình cũng nếu mình không có thực tập hành trì không ăn kiêng không có thể thao thì mình cũng không hiểu được điều thứ hai mình không bao giờ mình tin được rằng chỉ có cái ăn kiêng rồi cái thể thao thôi đây một ngày uống cho đủ nước đủ nước một ngày phải hai lít người trưởng thành đó người 18 tuổi trở lên ngày uống đủ hai lít nước ờ, và hạn chế ừ, dầu mỡ ừ, thịt đỏ đây ờ, những cái thứ kích thích ừ, có hại cho tim mạch cho máu huyết ờ, cho đường không? thì cứ ăn kiêng và vận động đúng mức nha phải thêm cho đúng mức chứ còn quơ quơ quơ đừng có kể nha thì nếu mà, mà mình có thực mình có thực tập thì mình mới hiểu ồ thì ra mình hiểu được hai chuyện chuyện thứ nhất là có một khác biệt rất lớn giữa người có người khỏe mạnh và người bệnh tật thứ hai là cái con đường mình đi đến cái sự khỏe mạnh đó nó rất là đơn giản nó không có nó không có ghi gớm như mình nghĩ đó giờ mình do đó giờ mình cứ tưởng tượng hả muốn khỏe là cái đè cho bệnh viện cắt mổ tùng xẻo lăn trì thì nó mới khỏe nôn no, nô no, no. à, trước khi mà nó nó đổ nợ đó là mình làm trước ăn kiêng là thể thao thì nó không có cần tới bệnh viện can thiệp nha Đấy. như vậy thì ở đây là là năm cái lý do mà khiến cho cái dự pháp biến mất ở đời là như vậy đó rồi rồi cái tiếp theo là cái, cái ngày nói rằng nếu mà mà, mà làm ngược lại à, nghe pháp một cách cẩn trọng này à, ghi nhớ cách cẩn trọng Dạ. thọ trì cách cẩn trọng Đấy. qua rồi, rồi suy tư suy xét giáo lý cách cẩn trọng và thực hành một cách cẩn trọng à, à, thì khoan cái này nó có cái chữ thực hành pháp và tùy pháp ở đây nhiều người không có hiểu không thì cái chữ này phải giải thích nha dhamma nút dhamma patipatti hoặc là dhamma nút dhamma patipanno có nghĩa là tu tập đúng theo tam học để thành tựu thành tựu cái gì ta để thành tựu à, cái pháp giải thoát thì cái thâm má ở đây nó có nghĩa là đạo quả niết bàn còn anu thâm má đây là tam học có nghĩa là tu đúng cái tam học mà nhắm tới bốn đạo bốn quả và niết bàn phải hiểu cái đó nha cái như vậy bởi vì bởi vì có nhiều khi mình cũng tu đúng đó nhưng mà, mà, mà mà nó chưa có tới mức đúng đường rồi đó nhưng mà cái kiểu đi mình chưa tới mức gọi là này là tu mà nhắm đến tu mà nhắm tức là tu tam học mà với cái ý nghĩa là nhắm đến nhắm đến cái cứu cánh giải thoát thì cái đó mới gọi là tâm mà nu thầm mà bạch tí bởi vì một người ngoại đạo không biết Phật pháp họ vẫn có thể chứng định họ vẫn có thể giữ giới họ vẫn có giới và có định nha có có nhưng mà vì họ không biết Phật pháp và vì họ không có cái lý tưởng Ờ, giải thoát sanh tử cho nên họ chỉ thành tự giới và định thôi như vậy thì chưa được gọi là anu thầm á mà anu thầm á đây phải là giới định cái giới mà nó nó có thể làm nền tảng cho định á và định mà nó có thể làm nền tảng cho tuệ đó thì à, và cái tuệ là cái trí mà ghi nhận danh sách à, theo cái pháp môn niệm xứ đó thì cái đó mới gọi là tuệ ừ. thì như vậy tổng cộng là ba cái này cái là giới định tuệ thì gọi là anu thầm á. Ừ thực hành đúng cái pháp và tùy pháp đây là dịch nếu mà căn cứ bản tiếng việt thì nghe không hiểu nhưng mà nếu mà căn cứ bản Bali có nghĩa là sau khi hạ ghi nhớ hiểu được rồi thì hành trì đúng theo tâm học nhắm đến cứu cánh giải thoát à, thì cái lúc cái giáo pháp này lâu bền còn nếu mà có ghi nhớ có hiểu đúng nhưng mà không có đưa vào hành trì thì lúc đó giáo pháp cũng cũng không có nhờ vậy mà được uh, trường tồn ở đời rồi cái kinh mạt pháp 2 có một cái chuyện rất là quan trọng đó là nó có một, một số cái thuật ngữ mà không giải thích bà con cứ hiểu thấy không à, ở đây này các tỳ kheo tỷ kheo không học thuộc lòng khế kinh à, ấn tụng ký thuyết phúng tụng cảm hứng ngữ như thị tuyết à, cái câu này đó là nguyên văn trong kinh rồi bây giờ mình nói, nguyên cái đoạn này mình nói bằng ngôn ngữ của mình bây giờ nha à, ngày nói đây là những cái, cái lý do mà khiến cho chánh pháp bị biến mất ở đời cái lý do thứ nhất là gì là tỷ kheo không có chịu ghi nhớ kinh điển rồi xong gom gọn nguyên một chặt cái gan tay này mình gom gọn một chữ thôi à, tỷ kheo không thuộc lòng kinh điển mà tại sao mà ở đây là chia ra thành tới chín phần làm sao là bởi như thế này từ sau cái kỳ kiết tập tam tạng đó à, lần thứ nhất à, thì các ngài mới sắp xếp nhẹ bao nhiêu là Phật vô thành à, là các cái bộ các cái bộ các cái tạng ví dụ trung bộ trường bộ tăng chi là kinh tạng lực tạng thì đàm tạng đó là sau khi thi cái tập không? còn trước đó đó thời đức phật thì coi như là các vị cũng nhớ bên nam truyền không hề chấp nhận cái chuyện là ngủ thời thuyết giáo cái quan điểm của trí khải đại sư không có nha à, bên kia ngũ của thầy thứ giáo là nó thời kỳ đầu Phật giảng kinh gì rồi thời kỳ sau Phật giảng kinh gì ờ, lỡ ờ, thấy giảng cao quá rồi cái giảng pháp đại thừa ừ, đại thừa mà cái đáp thấp nó nghe nổi mới đèn sửa lại sửa lại nói thấy pháp tiểu thừa cho cái đáp hạ căn nó hiểu Đức Phật không có cái vậy không có cái vụ mà, mà ừ, ừ, đi quá đà là thấy mình sai lầm bèn rút kinh nghiệm sâu sắc là Đức Phật không có cái vụ đó Đức Phật không có cái vụ mà rút kinh nghiệm sâu sắc nha từ cái buổi sáng ngày rằm tháng tư năm mà ngày năm 35 tuổi thì ngài không còn cần rút kinh nghiệm bởi vì lúc đó ngài đã làm vị Phật những gì ngài chứng đạt trong cái buổi rạng sáng hôm đó cho đến lúc mà thế tôn viên tịch ở dưới gốc cây sa la không hề sai khác một miligram một cm nào khác y chang như vậy bởi vì ngài là bậc nhất thiết trí nhớ nhà đức việt chánh đẳng giả không có vụ mà rút kinh nghiệm không có ừ, rút kinh nghiệm không có thì ở đây không có cái vụ mà ngày à, ngày thấy mình hơi lố rồi ngày quay trở lại là có và tất cả các kinh điển ấy, là như thế này à, là gồm những cái pháp thoại mà ngài và các đệ tử à, tùy theo cái căn cơ người đối diện đối diện mà thuyết giảng nhớ nha tùy theo cái căn cơ người, người đối diện mà thuyết giảng à, chứ không có cái vụ mà Ờ, mà mà mà mà mà mà, mà, mà, mà mấy chục năm anh trong đời hoàng pháp mới chia ra thời gian đầu là giảng cái gì nô đâu không có mà mỗi ngày mỗi ngày buổi sáng là đối tượng khác buổi trưa là đối tượng khác buổi sáng có thể giảng thầm thâm vi diệu cực kỳ trừu tượng không? sâu sắc chi ly nhưng mà buổi trưa là gặp một cái đối tượng khác ù lì không cục mịch trơn chất không thất học thì lúc đó mình lại giảng khác rồi buổi chiều á, thì lại gặp cả hai luôn giỏi có dở có nhanh có chậm có sâu có cạn có à, thì buổi chiều mình lại trộn lại mình mình, mình giảng khác đây còn buổi sáng đó là một đối tượng cực kỳ thông tuệ uyên bác mình giảng khác buổi trưa một cái anh ít học à, ít chữ mình giảng khác ví dụ như vậy cho nên không có cái vụ mà mà mà, mà, mà chia ra giống như mấy cái chương trình mà trong trường lớp là không có này là tùy đối tượng nha và cứ như vậy đó Ừ, cứ như vậy đó mà suốt 45 năm hoàng đạo của Thế Tôn đấy ừ, 45 năm thì có vô số pháp thoại như vậy vô số pháp thoại như mình thấy đó. riêng cái trường bộ đó đấy, là 34 kinh trung bộ ấy là 152 kinh tương ưng là 7.700 kinh à, tăng chi là 9.500 kinh còn riêng về cái tiểu bộ nó nhiều đến mức mà, mà chỉ kể thành 15 phần mà trong đó cái phần mà phần Uda ná cái phần Uda ná là cái phần mà Phật tự nói một mình á không cần ai nghe là 82 kinh còn cái phần mà ý tứ của tất cá mà do nàng của Chutara mà nàng kể lại là 112 kinh uhm, như vậy nhớ vậy đó thì uh, là rải rác tầm lâm hết thì như là là là là, là 32 bài bài trường bộ thì cái thời điểm mà thuyết giảng cách nhau ngang trùng viễn xứ ngàn trùng Đấy. như trong đó có kinh thì được giảng vào lúc thế tôn là sắp đi bàn là có những bài kinh được giảng lúc này còn rất là trẻ đấy rồi trung bộ cũng vậy tăng di tăng ngưng đều như vậy hết đấy. rồi khi cái tập đó, các ngài mới sắp xếp Phật pháp lại thành ra là là tạng đại à, kinh tạng luật tạng luận ờ, rồi chia theo ờ, bộ trung bộ trường bộ tăng di tinh ngân chỉ còn thời đức thế tôn đó, thì tất cả Phật pháp bản thân ngài đó Ờ, như các vị thấy chánh kinh cái phần phần của ngài nói thì ngài ngài không có chia theo tạng mà ngài cũng không có chia theo bộ trung bộ được bộ ngài không chia mà ngài gom tất cả lời dạy của ngài thành vô vô chính cái category à, chính chính chính chính cái thể loại à, cái thứ nhất là khế kinh tiếng Bali gọi là xuất tác ở đây có ai có cây bút làm ơn ghi ghi nha chứ không thôi uh, quên này nhớ và chớ mà nhé đủ thừa nó tôi nói thứ nhất là cái khế kinh xuất tác ừ là bao gồm toàn bộ tặng luật nhớ nha bao gồm toàn bộ tặng luật à, và tất cả những cái bài kinh nào mà gọi là kinh trường hàng thuần túy là văn xuôi không có xen kệ ngôn văn vần vào trong đó thì cái đó được gọi là xuất tá thứ hai gọi là à, gây giá à, gây giá đây là sao gây giá đây có nghĩa là um, Ừ, ở trong ờ, bản này dịch đó là ứng tụng thì tôi tôi, tôi tôi không đồng ý nhưng mà thôi kệ đâu giờ mình cứ theo cái bản này đi ha ghi giá là gì là những bài kinh văn trường hàng văn xuôi nhưng mà có sen sen à, thỉnh thoảng có sen kệ vào trong đó tức là sau khi nói như vậy xong đức thế tôn đã ờ, đọc đã nói lên cái câu kệ này à, ví dụ như vậy thì những bài kinh mà vừa có phần văn xuôi văn vần thì được gọi là ghi giá cái thứ ba gọi là quay già karana đấy có nghĩa là gồm toàn bộ cái tạng a tỳ đàm nha toàn bộ a tạng tỳ đàm nó nằm ở trong cái phần quay về karana rồi tới gatha gatha đây là gồm những cái phần giáo lý những bài những cái bài thuyết giảng mà chỉ gồm là kệ ngôn à, để hạn như là trưởng lão tăng trưởng lão ni à, ngạ, à, ngạ quỷ sự thiên cung sự đó, thì cái đó gọi là gatha rồi cái Uda ná là những là nãy tôi nói đó là gồm 82 cái bài kinh mà do ngài nói có một mình ngài thôi ngày nói con mình ngày, tự nhiên ngày, ngày nhìn thấy cái cảnh vậy hay cái tự nhiên ngày bật ra ngày nói chỉ có một lần đó ngày ngồi ngày, ngày trước mặt chưa đăng đông như là ngày ngồi ngày thấy ngày thì ngày sẽ lại phát ngày anh an có lúc này ngày thấy ngày ma cấp nát à, ờ, đang ngồi thiền rồi thì có chư phạm viên đảnh lễ thì ngày dương nhìn thấy cảnh đó thì ngày đọc luôn một bài kệ à, một bài kệ không một bài kệ thì cái đó được gọi là gọi là ú đà đấy tức là đây là, là, cảm hứng ngữ đó rồi còn cái tiếp theo là cái tiếng kiến của cá là cái như thị thuyết à, là sao có nghĩa là 99 phần 99,9 phần trăm kinh điển à, là là do ngày phần lực thì do ngũ Bali ngày trùng tuyên còn riêng ngã nan thì ngày thuộc lòng cả ba tạng nhưng mà có điều khi mà kiết tập ngài chỉ lãnh cái trách nhiệm cái phần à, tạng kinh là tại đi đàm thôi nhưng mà riêng ý tiếng của tất cá này là sao là 112 cái bài kinh đấy 112 bài kinh mà, mà, mà do một cái vị cư sĩ nữ một vị tính nữ tên là Khuchitra nàng bị gù lưng nàng xuất thân là một cô đệ tớ không ờ, đệ tớ của một bà hoàng hậu là là là là là là, là, là, là a hoàng đúng a hoàng thì nó sang hơn là a hoàng của một bà hoàng hậu không ờ, rồi, sau khi mà nàng nàng, nàng bà hoàng hậu mà bà chứng đạo được cái bạn phóng bà cho nàng trở thành gọi là, là để trả tự do cho nàng thì sao đó nàng sinh sống như người bình thường không còn thân nô lệ nữa và nàng là một vị là cư sĩ đệ nhất về đa văn giống như ngài nang mà bên bên chữ tăng vậy đó còn nàng là bên cư sĩ mà ngài nang thì quá trời nhiều còn nàng thì, thì chỉ nhớ hơn trăm mười mười hai bài này thôi mà đương nhiên là ngài nang là vị tu đồ quân thì nàng còn biết nhiều nữa nhưng mà cái phần mà nàng ừ, cái phần mà ngài nang nghe lại từ nàng thì chỉ cần trăm mười hai thôi nha nhớ nha cái phần người anh em đang nghe lại từ của chúng ta ra thì chỉ có 112 thôi ừ, rồi thì là cái bà cái, cái những gì mà ngài nan mà ngài trùng thuật lại thì bắt đầu cái này y văn mê xuất tăng à, tôi đã nghe như vậy nè y tăng ra mà dần và cơ và chị ta thì vigarati bla tôi đã nghe như vậy một tệ thế tôi ngự tại ở đâu đâu đâu đó à, còn riêng về này của chúng ta ra đó thì bắt đầu không phải em hay mấy số tăng mà là quốc tăng hi tăng bác cơ vật tạo à, đức thế tội điều này đã được đức thế tôn thuyết giảng điều này được thế tôn thuyết giảng như sau và bà mới kể lại bắt đầu với quốc tăng hi tăng bát cơ vật tạ rồi tiếp theo là cha tá cá gồm 550 câu chuyện bổn sinh đấy 550 câu chuyện bổn sinh thì là là là là, là kể chuyện xưa đó là toàn là chuyện xưa không à, à bà con ờ, ờ, trong ờ, vô trong online phải không rồi ấp hu tất hâm ăn có nghĩa là kể toàn là chuyện lạ ví dụ như những cái chuyện lạ mà về chư Phật về Bồ Tát nhưng mà lạ đây không phải là cái chuyện quyền hoặc không, không phải nha chuyện lạ đây là những cái chuyện ví dụ như cái điều đặc biệt mà xảy ra khi một vị Bồ Tát uh, ra đời xuất gia thành Phật rồi sau đó có chuyện gì đặc biệt đặc biệt đặc biệt là là, là những cái chuyện mà Ừ, không có Phật ra đời thì mình không có cơ hội nhìn thấy không thì cái đó gọi là Abu Tatahammet rồi cuối cùng mới là Vedalak uhm. ở bên ờ, Bắc truyền thì cũng có ờ, bên Bắc truyền thì cũng có cái Vedalak kinh Vương Quảng mà cái Vương Quảng bên Bắc truyền khác bên đây mà bên bên bên ờ, bên Bắc truyền ấy ở bên Nam truyền ấy, thì giáo pháp ở buổi đầu chia được làm chia thành chín phần à, xuất tăng gây dân vây uh, khả năng u đà năng cha đã cần ngập pu là tâm ăn vi đành lặng tất cả chín phần hết nhưng mà bên bắc truyền ấy bên tạng sanskrit ấy thì nó tới 12 nó tới 12 phần Đấy. có nghĩa là chính cái này mà cộng thêm nít đà nữa cộng thêm avada nữa cộng thêm út và đề sát có nghĩa là chính mà cộng với ba cái này nó là 12 nó sẵn này nói luôn chứ không thôi bà chớp bà nhát mà mốt mở kinh ờ, có nhiều cái đầu nó bư lắm nó nhìn nó biết nam bắc vậy đó nó thấy ủa sao đây kể chính kia kể 12 làm sao đó. thì bên nam truyền thì kể có chính thôi ừ. còn mình kia kể thêm ba cái đó, đó. Ờ, lý đa nó avada đó rồi thêm là upadi upadi rồi thì gom gọn mấy cái phần này lại thì được gọi là kinh điển và chúng ta cũng biết rồi Ừ, tất cả những cái này đó là rời rạc rời rạc rồi ngày đang ngày nghe bao nhiêu ngày cứ ghi nhận hết tới cái là kỳ cái tập đó, ngày mới trùng thuật lại đấy và chị tăng cứ sắp xếp cái phần này nè mấy cái bài kinh mấy cái pháp thoại này nè mình gom lại được 32 bài dài thọ ừ, đặt đặt tên là trường bộ còn 152 bài này ngắn hơn tí thì mình đặt tên là trung bộ còn những cái bài pháp ngắn ngắn ngắn ngắn mà có cái cái, cái đề mục có cái category giống giống giống nó cùng chung một cái category thì nó bị nó xếp vô gọi là tương ứng bộ à, gồm có bảy ngàn bảy ngàn bảy trăm bài rồi tới cái, cái những cái bài pháp mà, mà trong đó có nhắc mấy con số như là có bảy pháp uh, hiền trí rồi tám pháp bạc chánh đạo chín pháp hữu tình cư 10 pháp uh, quán bạc tịnh ví dụ vậy à, thì mấy cái mấy bài pháp thoại mà có con số số thì gom chung là tăng tăng chi gồm có 9.900 bài ok ừ. thì khi mình tiếp tập rồi à, nghe được việc tiếp tập đầu tiên ý thì tiếp tập xong rồi thì à, các vị mới phân chia nhau à, ở trong 500 à, vị la hán mà có mặt trong cái đại thành động cái tập kỳ 1 nha phải nói rõ là kỳ 1 nha first time kỳ 1 rồi à, thì là, là là là các vị thống nhất với nhau đó là trong đó có những vị đệ tử ngày ngày à, xá lợi phát đệ tử ngày an an đệ tử ngày ca diếp đệ tử của vị này vị kia à, thì mới chia nhau chịu trách nhiệm mỗi vị một phần để kết tập xong cái trường bộ đó thì chư tăng mới thống nhất với nhau là cái phần trường bộ này nè à, thì giao cho đệ tử của ngài ngã nan này nhớ nha giao cho cái tử Pali gọi là Nissi Nissi Takat ừ, đại cá đây mình hiểu là đệ tử học trò à, học tử học trò ừ, mà nghĩa đen nghĩa là người nương tựa đó Nisitaka ừ. tức là trường bộ thì giao cho các đệ tử của ngài Anna ừ. học chánh tạng mà phải gồm luôn chú giải luôn nha chứ không phải không phải là là học như két rồi không biết trong đó nói cái gì làm được học chú giải học chánh tạng mà kèm trong cái commentary luôn rồi xong rồi cái tập hết cái trung bộ thì giao cho đệ tử của ngài xá là phát nhớ nha ừ, cái nhóm đệ tử ngài mặc dù lúc đó ngày mất rồi ngày mất 8 kiếp rồi nhưng mà mà mà lúc đó đệ tử ngày còn đông như quân nguyên cho nên là là là giao cái phần nó cho nhóm đệ tử ngày rồi Phật trung bộ giao cho nhóm đệ tử của ngài uh, à, Maha là cái phần là phần tương ưng nha phần tương ưng còn tăng chi thì giao cho cái nhóm đệ tử của ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn nha chỉ mình nhớ lại đó, có nghĩa là nhóm đệ tử của ngài sa la phất thì chịu trách nhiệm về trung bộ nhóm đệ tử ngài nan là trường bộ nhóm đệ tử của ngài maha kaspat là chịu trách nhiệm về về tương ưng và nhóm đệ tử của ngài à, à, ngài anuruddha thì đệ nhất thiên nhãn là chịu trách nhiệm về, về tăng chi ừ, nhớ cái đó ừ, rồi chia nhau như vậy còn riêng là cái lực tạng thì bất cứ vị nào cũng phải chịu trách nhiệm mà nhưng mà dĩ nhiên có vị có khả năng học học hết ờ, có vị học được một phần à, nhớ nha nhưng mà là ngay mà ngay cái lúc đó thì cái nội dung giáo pháp đó là được chia ra bốn bốn bốn bốn cái nikaya đó ờ, chứ còn không còn cái ngoài những gì mà nằm ngoài bốn nikaya vừa kể thì được gom hết vào cái phần thứ năm gọi là kutta kanika tức là tiểu bộ kinh à, nhớ nha nhưng mà theo ở trong đây gọi là truyền thừa lịch sử truyền thừa đó thì chỉ có bốn bộ đó là được giao hẳn cho ai có tên có tuổi đàng hoàng còn cái phần kia chỉ gãy chung chung thôi à, gãy chung chung uhm, gãy chung chung cái luật tạng và Adidam thì không có nói nói cụ thể uhm. nhưng mà riêng về cái cái tặng kinh đó, thì có bốn Nikaya đó là có có chỗ gửi gắm đàng hoàng đó nhớ nha rồi thì một cái người mà muốn cho giáo pháp bền lâu á, thì cái chuyện đầu tiên là bản thân phải giỏi phải giỏi kinh điển đấy giỏi kinh điển để mình truyền cho đời sau và đời sau nó cứ truyền nữa truyền lửa là giữ hoài nhưng ngọn lửa nó không còn bị tắt không gọi là bị tắt ừ. ngọn lửa nó không tắt và <sighs> như vậy là mình được nhắc lại nha tức là bản thân Đức Thế Tôn khi mà ngài còn tại thế nói đến, nói đến giáo pháp là ngài không nói đến ba tạng mà ngài lại kể chính phần này à, chính phần này gọi là à, là có cái tên nữa là sách thú sa sasana sách thú là, là ông thầy mà cũng nghĩa là đức phật sa sasana là lời dạy chính cái phần này gọi là sách thú sa sasana nghĩa là, là lời phật không? lời phật tại đó mới kêu tạng mình kêu là lời phật gồm có chín phần à, rồi thì như vậy đó cái điều kiện mà giúp cho giáo pháp tồn tại thì kiện đầu tiên là phải gì ta phải nắm kinh điển rồi tiếp theo nữa là gì ta à, nắm kinh điển nắm kinh điển rồi tiếp theo là bị nếu mà một cái người mà mà xuất gia mà không có chuyên tâm kinh điển thì đây là là, là đang góp phần à, làm cho cái giáo pháp sớm bị mai một thứ hai đã biết rồi mà lại không chịu thuyết giảng và không thể thuyết giảng không chịu thuyết giảng và không thể thuyết giảng thì đây chính là cái điều thứ hai mà khiến nhà giáo pháp bị mất Đấy, không không biết thuyết giảng hoặc là không chịu thuyết giảng miễn là không thuyết giảng miễn là không thuyết giảng thì một là mình dốt mình là cũng là cách là phá đạo thứ hai biết mà không chịu nói ra cũng là một cách góp phần cho cái phá đạo đấy cái thứ ba cái thứ ba này là cái thứ ba này mới mệt nè cái thứ hai là bản thân à, cái cái cái cái cái này cái bản bản in bản in tiếng việt ở đây bị bị bị bị, bị, bị thiếu nha thiếu nha à, thiếu nha thiếu mà sai nha à, cái số 2 là biết mà không thuyết giảng mà không chịu thuyết giảng còn cái số 3 là gì bản thân mình không thuyết giảng mà cũng không có khích lệ không tác động không mời gọi người khác không tạo điều kiện cho người khác thuyết giảng cái số 3 đó cái số ba à, biết ai ghi này đúng rồi này thứ một đó là nắm kinh điển à, rồi mẫu thứ cái điều mà, mà, mà thứ nhất nắm kinh điển rồi cái thứ hai nó là biết thuyết pháp à, thuyết, thuyết giảng cái điều mình biết rồi cái thứ ba nữa đó là mình tạo điều kiện cho người khác mình khích lệ mình mời gọi người khác thì đó cũng là một cách để duy trì chánh pháp còn đằng này mình không giảng mà mình cũng không có tạo điều kiện không có mời gọi và trường hợp đó có ví dụ như trong một cái nhóm chữ tăng đang ngồi mà cái vị lớn nhất không có thuyết pháp là vì nó mắc vào cái lỗi thứ hai à, à, phật tử đang trung trung trung trung đang quỳ lắng nghe chư tăng ra này ho hen để, để họ ghi nhận rồi về học tập mà đằng này ờ, mấy vị lớn nhất liệm ra em giảng mà nếu tự mình biết mình mệt hay là mình vì lý do nào đó mình mới giảng thì mình nên để cho cái cái vị khác giảng đằng này mình không kêu ai hết cứ quất cho thời tụng ea gì đó xong vậy là bắt đầu là đứng dậy đi về thì cái đó là, là không được trong đây nói rất rõ cái đó trong chú giải nói rất rõ rồi nha mình không thuyết thì làm ơn ngó trong cái đám mà ngồi kế bên mình ai làm được chuyện đó thì nên khích lệ tác động mời gọi người ta còn đằng này mình không có thuyết giảng mà mình cũng không có tạo điều kiện người ta thuyết giảng rồi rồi cái thứ cái thứ thứ thứ uh, thứ, thứ, thứ thứ thứ tư là không có thường xuyên uh, trùng tụng sách xà sách xà đó là trùng tụng có nghĩa là học xong rồi để đó luôn các vị có dịp mà gặp mấy vị tâm tạng đó cái gì sẽ thấy cái đó mà khỏi cần tâm tạng mấy em xin miếng điện mà hơi khá khá đó mình lại gần mình thấy suốt ngày cứ có lần chúng tôi về dân công ở gần một vị sư bạn mà cũng là một trong mấy vị mà đỡ đầu Talama à, từ vị này sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mình là chỉ mình chỗ tắm rửa xong xuôi ha xong xuôi rồi cái mình thấy vị này ra làm gì lắc nhắc bên ngoài nó tới tối lúc mình sắp ngủ mình đi ra ngoài đi đánh răng xong mình nhìn thấy vị điện tử tới luôn mà xanh mà cứ đọc rồi, rồi, đọc suốt như vậy ừ. rồi sáng cũng vậy sáng cũng vậy sáng cũng vậy là nghe cái rồi mà người ta tập trung chứ không phải như mình mình bên viện Phật giáo Việt Nam mình nó là chủ trương là kinh điển thì không quan trọng kinh kinh tụng mới quan trọng cứ sáng quất chầu chiều cũng chầu hai chầu công phu coi như là trả nợ quý thần nhưng mà không cái đó không có bằng cái ôn tập tụng đọc thường xuyên những bài kinh quan trọng những giáo lý quan trọng và thường không cần phải lên chánh điện ngồi gõ cốc cốc để nghe không cái quan trọng là ôn tập ở mỗi vị cái ai từng sống miếng niệm thì biết miếng niệm họ không coi nặng cái chuyện mà mà công phu ngày hai buổi như mình mà họ coi nặng cái chuyện ôn tập cá nhân ôn tập á ừ. tức là ví dụ như vị này sở trường người đi làm bộ bát thana mình bên họ mê bát thana lắm đọc xuống rồi ở bên mỹ có về bên Houston tôi ở chung một à, Ờ, cái tỉnh thất của một vị nữa một vị người miếng điện mà vị này còn ghê hơn nữa vị này nó là gió khuya đó mà khuya mình dậy mình đi toilet là mình thấy hai giờ sáng là, là, ngồi một mình đó, trước bàn phật đọc mở cái bộ bắp tha ná bộ a thì đàm nó ra đọc đọc suốt vậy ta thường xuyên đọc tùng nhưng mà nó quên à, quên và tôi còn biết một chuyện nữa là sư phụ tôi là ngày hữu giác ngày xưa ngày ở bên tích lan bốn năm ngày nó mấy vị trưởng lão tích lan buổi trưa đó có rất là nhiều nhất là đặc biệt những vị giỏi á, họ không có nghỉ trưa mà cách họ nằm thẳng băng ở trên giường ờ, để ngủ sâu không họ ngồi trên cái ghế bố nghiêng nghiêng vậy đó mắt đêm diêm đêm diêm cầm cái quạt quạt quạt rủi rù với cho nó mát mát rồi đó mà cứ nghĩ dứt mình cái chuyện là đọc liền giống như là là thói quen vậy đó ờ, thể nằm trên thiết vậy đó mà cứ giấc mình cái là, là mắt mở ra là đọc liền đọc đọc tiếp cái đoạn hồi nãy mà, mà trước khi mình mình tiếp á mình tiếp á à, đọc tiếp dễ sợ như vậy có nghĩa là sống chìm sâu ở trong Phật pháp thì cái trường hợp đó gọi là sách trà đó sách trà thường xuyên cũng đọc phải không rồi rồi cái tiếp theo đó là không có suy tư không quán xét à, những cái điều mà mình đã học tụ lòng cứ là học như két vậy thôi à, và tôi sẵn tôi nói ra trong lớp nghe luôn là 99,9 phần trăm à, người Việt của mình à, bị cái bệnh này là cái gì mà mình đã nghe rồi thì có nghĩa là mình tự cho mình à, biết rồi mà đã biết rồi thì không cần nghe nữa à mà trong khi mình quên một chuyện rất là quan trọng cũng cái chuyện đó mà ở mỗi thời điểm mình có cái hiểu sâu rộng khác nhau ừ, ừ. ở mỗi lần mình nghe lại đó mỗi lần mình nghe lại mỗi lần mình nghe đó bởi trong kinh, kinh mình nói là ờ, cái lợi ích của nghe pháp là gì trong đó có cái là sôi rội cái điều mà mình đã biết mà đặc biệt có là đích thái chu ta na có nghĩa là học thêm cái điều chưa biết và sôi sáng đích thái chu ta na cái là sôi sáng cái điều đã biết cũng cái chuyện đó mà mình, cái, mà mình cứ cứ cứ đọc tụng rồi suy gẫm đọc tụng suy gẫm là mỗi lần mình nhận ra nhận ra nhận ra nhiều cái đặc biệt trong đó chứ không phải đơn giản như mình là biết lần mình biết hai hai là bốn rồi bây giờ có ba chục năm nữa thì cũng hai hai là bốn non Phật pháp phải vậy mà cũng cái chuyện đó mà, mà mình liên kết là mấy cái biết thì càng lúc lại càng mở ra tức là cũng vấn đề đó mà mà mà nhiều năm sau nhiều, tuổi đời thì cộng với kiến thức à, tuổi đời thì cộng với kiến thức cộng với khả năng tư duy của mình thì cũng cái vấn đề đó là mình hiểu khác sâu hơn rộng hơn chi tiết hơn ừ. mà đằng này là mình lại không có làm chuyện đó không có suy tư không quan sát cứ học như két là nghĩ là cái đó có có gì đâu mà phải suy tư đấy thì nếu mà một cái vị tăng nói riêng và hàng tứ chúng nói chung mà đối với giáo pháp mà mắc vào những cái lỗi này nè một là không có học kỹ kinh điển hai là không có bản thân không có thích thuyết giảng ba là không có tạo điều kiện người khác thuyết giảng thứ tư là không có thường xuyên tụng đọc và thứ năm là không có suy tư cặn kẽ thấu đáo tới nơi chốt thì đây là năm điều kiện làm cho chánh pháp bị mất bị mất ở đây ừ, và ngược lại thì chính là điều kiện giúp cho chánh pháp tồn tại ở đời Đấy không rồi rồi Vì như vậy thì mình giảng cái bài một là cái gì giảng xong bài hai à, bây giờ giảng qua cái bài ba cái bài kinh mạt pháp ba này ở một chỗ khác ở một thời điểm khác nha chứ không phải ngài không phải là ngài giảng liền đủ tỳ đâu ở một thời điểm khác ở những đối tượng khác thì ngài lại có một cách nói khác à, ngày đức phật ở ngày dạy rằng đây là những cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp sớm bị biến mất ở đời cái đầu tiên ý là à, các tỷ kheo học thuộc thuộc kinh điển với những cái à, văn bản mà coi như là sai lạc câu chữ sai lầm à, trong đây nói này gây gây bây giờ dukkahitang dukkahitang sutantang priya punante duk donikete gây dukkahitang có nghĩa là sắp xếp sắp xếp một cách sai lạc thọ thọ trì một cách sai lạc thọ trì một cách sai lạc kinh điển có nghĩa là cái bài kinh nó có cả là bốn cái câu kể bài kệ nó bốn câu mà mình à, bốn câu mà mình cái câu thứ tư thì mình đem lên thứ ba thứ ba nhồi những thứ tư đó ví dụ như vậy hoặc là cái chữ là chữ a mà mình đọc thành chữ e à, kiểu đó là chết rồi à, như tôi như tôi có lần đó tôi nhớ tôi nhớ tôi xưa xưa tôi ở ở trời vinh đấy ừ. à, có mấy bức tranh có mấy có mấy bức tranh mấy bức tranh vẽ đẹp lắm mấy tranh trên phật tượng rồi có kinh lá bối lá buông nhìn đã lắm thì lúc đó trong chùa có một vị, uh, vị giáo thọ giỏi lắm uh, vị đó viết cả tiếng việt tiếng việt tiếng khmer vị đó giỏi lắm thì lúc tôi, vị đó thấy tôi đứng tôi nhìn uh, vô trong cái tủ kinh lá buông á à, lá bối lá bối tôi nhìn chăm chăm như vậy nè à, cái vị đó nói rằng thờ là thờ vậy thôi không? thờ là thờ vậy thôi chứ nếu mà đem ra để mà nghiên cứu đó, học hỏi đó thì bắt buộc phải là ông thầy giỏi cái này tôi nói bằng tiếng cái tiếng việt của tôi chứ còn vị nó không nói tiếng việt như vậy tức là ờ, thờ là thờ như vậy đó linh lắm quý lắm thờ có phước lắm nhưng mà nếu mà đem ra dạy đó thì cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái sắp lá này nè là phải do người giỏi họ kiểm chứng lại là bởi vì là cái người viết cái ngày xưa có người họ viết họ giỏi có tại nguyên một nhóm người với một người viết nhóm người viết thì có người giỏi có có người dở có rồi có người cẩn thận có người cẩu thả có này cho nên có nhiều khi họ thấy cái chữ gì mà nó giống giống họ viết luôn à, thì tôi còn nhớ cái chữ bị đó nói ví dụ như ở trong tiếng me đó cái Prabhupada tức là Đức Phật mà họ có một cái từ nữa đó là từ Paramaguru có nghĩa là bậc tối thượng sư à, bậc thầy cao nhất Paramaguru à, Paramaguru nhưng mà họ đọc nhanh hay là mà lâu đọc là Paramaguru nhưng mà theo cái tự dạng của chữ Khmer đó cái chữ cru nó gần gần giống như chữ trâu vậy đó trâu trong tiếng Anh là must must là phải đó à, must là phải trâu ừ, trâu thì họ viết cái chữ ba cái này cho chị là vị nó nói vị nó nói vị nó nói sự tưởng tượng paramakru mà nó viết thành paramatrau mà mình nhìn cái tự dạng y chang vậy đó. chang vậy đó. Ừ cho nên nếu mà mình mình mình mà mình mình mình ờ, mình thọ trì mình học kinh ở chỗ đó là paramakru lưỡng phật mà paramatrau đó là bà cố tôi cái nghĩa là cái gì mà cứ đời này qua đời kia cứ cứ đọc đi đọc lại đọc hoài như vậy ví dụ như có những cái dị bản ca dao mình có nhiều dị bản lắm ừ. ví dụ như là đói lòng ăn nửa trái sim uống lưng bát nước đi tìm người thương rồi uống đói lòng ăn nửa trái sung uống lưng bắt nước đi lùng người yêu hoặc ví dụ như là ở cô tắt nước múc nước bên đàn sao cô múc múc ánh trăng vàng đổ đi hoặc là ở cô quét rác trên lầu sao cô hốt rác đổ đầu tụi tôi thì theo năm tháng nó có khi do người ta chế có và có khi do người ta dốt người ta sửa cũng có và bây giờ cuối cùng mình cũng không biết cái nào là thơ không biết cái nào là ca dao là một chuyện chuyện thứ hai không biết cái nào là dị bản cái nào là bản gốc mình không có biết đấy từ cái hỏi cô quét rác hỏi cô múc nước bên đèn sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi nó hay thơ quá bây giờ hỏi cô quét rác trên lầu cho cô hút rác đổ đầu tụi tôi nó cũng vần nó cũng vần nghe nó cũng hơi xui đó hơi xui đó nhưng mà không thể được đây cho nên cái chuyện đầu tiên là học tủ lòng kinh điển là phải chính xác hẻ thọ trì mà sai câu sai chữ là không được đây thứ hai à, là bản thân vị lý kheo là những người trong đây xài cái chữ gọi là khó dạy lớp cha ừ. có nghĩa là khi mình sai nhưng mà khi được thầy bạn nhắc nhở mình không sửa thì đây cũng là một lý do khiến cho cái chánh pháp bị mất ở đời vì sao vì miễn mình là còn phạm thì mình có biết bao nhiêu cái sai là mình học sai mình giảng sai mình nói sai mình làm sai mình nghĩ sai không? mà khi có người chỉnh sửa giúp đỡ mình điều chỉnh lại mà mình không có chấp nhận không? thì đây cũng là một cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp bị biến mất ở đời chứ mình đừng có nghĩ ô những chuyện ổng cứng đầu ổng ngoan cố là những cá nhân sai sai sai sai không có một cái nào trên đời này mà nó nó không có uh, nó dây dưa và cái khác không có ai có quyền nói tôi là vô can với cuộc đời này sai sai sai sai mà một những cái nguy hiểm nhất của văn hóa văn minh là gì đó là tự mình lì lợm ngoan cố đóng cửa đóng khung không tiếp nhận ờ, cái mới cái hay cái đúng Đấy. biến mình thành một ao tù mà nếu cao tù này nó chờ ngày nó khô thì cũng đỡ khổ chúng sinh mà đằng này trước khi nó khô nó lại tiếp tục nó lan tỏa nó nó, nó lây lan nó truyền nhiễm sang người khác đây là lý do đây là lý do vì đâu mà ngài dạy rằng vị tí kheo không có thọ trì ghi nhớ kinh điển một cách chính xác cũng là cái họa cho đạo mà vị tí kheo cứng đầu lì lợm ngoan cố không chịu mở lòng ra ừ, để mà học cái điều hay điều đúng đó cũng là cái đại họa cho đạo nha rồi rồi tiếp theo là à, tiếp theo là gì ta các tỷ kheo không có có khích lệ không có mời gọi không có tạo điều kiện cho những cái vị giỏi họ thuyết giảng nha các bạn Pali nói rõ như vậy này biết của hút ta yeti bhikkhu bahusutta agata kama dhammadara vinayatara barang va chenti có đây bài chấm tỷ có nghĩa là ờ, mình thì cứng đầu ngoan cố đó cũng một cái kết quả cho đạo cái quả nữa là đối với những cái vị mà mình biết họ giỏi đó họ có khả năng ấy thì mình lại không có đủ cái gan để mình tạo điều kiện mình mời gọi mình khích lệ cho họ tự giãn mà mình ép luôn có nghĩa là bản thân mình có thể là mình không muốn hoặc là mình không thể đó là chuyện của mình nhưng mà mình cũng không có tạo điều kiện không có khích lệ người khác chứ lẽ ra đó thì dầu mình có giỏi bằng trời đi nữa đó, thì mình cũng rất nên tạo điều kiện nên có lời mời gọi khích lệ cho vị khác thuyết giảng nhớ cái đó và đặc biệt cái bậy nhất ở đây đó là mình là thái giám mà mình muốn mình muốn người khác là là luyện tịch tà đó là sai nha cái đó là có được nhưng mình dốt mà mình lại bịt luôn cái đường cho người khác luôn người đó, đó là, là tội, lỗi nghìn trùng lúc bây giờ bản thân mình là cái đại họa cho đạo nha mình không làm của mình không chịu làm rồi mình cũng không có tạo điều kiện như người khác làm chữ pháp ừ. rồi tiếp theo đó là ừ, các vị trưởng lão ừ. trưởng lão là gì là đây là những cái vị cao tăng sống lâu hả? Ừ. gọi là đấy gọi là sangasata sangapitaro là bậc cha bậc thầy của tăng chúng tiền bối trưởng bối của tăng chúng mà nếu những vị này có một đời sống không có hướng thượng không có lành mạnh à, không có tinh tấn thì bản thân mới bị nó trở thành ra một cái tấm gương xấu cho cái đám hậu học hậu tấn hậu lai thì mình cứ nghĩ rằng đời sống cá nhân thì đâu có mắc mới gì đại cục chánh pháp sai sai cái đám sao luôn luôn nhìn cái các vị tiền bối sống sao không ví dụ có những hình ảnh ở thái hình ảnh ở campuchia mình nhìn rất là khó chịu ở lục tỉnh miền tây cũng nhìn đó. các vị cao niên làm trưởng mà cứ um, có cái ghế cái ghế hình hình cái gối với cái gối hình, hình bánh ú hình tam giác rồi cái mình còn không, không nhổ rồi cứ ăn rồi cứ ngồi dựa dựa vậy nè ta vô người cúng giường cúng giường này cũng nói mà nói sơ sơ sơ là ta đi mình cũng ngồi mình dựa vậy cứ ngủ gục ngủ gục ngủ gục còn không nữa thì cứ ngồi nói chuyện với mấy người vô thăm nói chuyện này chuyện kia mà ngồi suốt và thay thời gian đó là không ngồi thiền không giải đạo không nghiên cứu thì cái cái đám nhỏ đó mà họ đi xuất gia họ nhìn thấy cái đó phải sao họ bắt trước cũng cứ đến cái tuổi nào đó tự cho mình cái quyền được ngồi yên gọi là, là thư nhàn thư nhàn thư nhàn rồi rồi rồi sống thảnh thơi thì cái đó là một cái cho nên bản thân mình cũng là, tùy lối sống của mình mà mình là phúc hay là họa cho đạo này ờ. rồi tiếp theo nữa đó là cái, cái cuối cùng đó là gì ta rồi cuối cùng nó chính là tăng chúng chia rẽ nhau bởi vì cái đặc điểm của tăng chúng là gì ta là hòa hợp và thanh tịnh samadhi và visuddha à, visuddha và samadhi tức là hòa hợp và thanh tịnh nếu mà được cả hai thì quá tốt nếu được cả hai thì quá tốt mà tối thiểu thì cũng được hòa hợp nếu cùng nếu không cùng thanh tịnh thì ít nhất cũng phải có hòa hợp ờ, kiểu bị cái thanh tịnh thì nó khó à thanh tịnh nó khó nhưng mình giả sử như không được cái khó đó thì cũng cũng phải giữ lại cái dễ hơn đó là phải hòa hợp thì thì đạo mới mạnh còn nàng này đã không thanh tịnh mà lại không hòa hợp thì cái đó là đại họa cho đời đại họa cho đạo nha thì ngài giải rằng đây là đây là cái lý do mà khiến cho khiến cho cái giáo pháp sớm bị biến mất ở đời đức giảng tới đâu được kinh này giảng buồn ngủ chết luôn nha phải không nha ok cũng được tiếng hồ rồi hẹn gặp lại bà con ờ, tuần sau cái mấy cái kênh ba cái vụ mặt pháp tôi giảng hồi tôi muốn tôi tự nhiên tôi cũng muốn cho cái đạo nó mạc luôn rồi mệt quá <laughs> à, tôi đã dẹp rồi bây giờ tôi dẹp rồi bây giờ là dẹp hết không có mấy cái lớp intensive dẹp luôn rồi mấy mấy cái lớp mà người ta qua bên nghệ sĩ này là, là, là, là tôi cũng dẹp luôn có cái lớp kia rồi lớp cuối cùng bây giờ trọng chính thức đó giờ chỉ mới ở núi thôi bây giờ trọng lên cái tầng thứ hai cao hơn là, là, lên cái tu núi à, là, là, là, là im lặng như núi luôn cái ừ, dẹp luôn mới thông báo tôi là chuyện bây giờ dẹp hết không dạy intensive mà cũng không có tổ chức lớp lớp live bên đây luôn ừ đóng cửa cái xem con có một ngày nào đó mà sau 9 năm diện bích mà nếu quả thật sau lưng có quệ thả đó thì tập phải quay lưng ra ok ok chúc các vị một ngày vui dạ yeah. thiên sư ạ yeah. Dạ. rồi xin tổng chào quý vị xin hẹn gặp lại tuần à, tuần tới nhân dạo này à, đang bận tí công chuyện thành ra không có vào lớp được À, xin hẹn quý vị vào tuần tới dạ, xin chào